Sunshine night of đàn chim trên nắng nghe vài ba dòng thơ trong giấc mơ chưa để tiêu hồi theo ta áo trắng bay bay bay bay bay trong gió như dòng lưu mực hôm đó để có để có một tình yêu dại khơi Thank you. Sao đành lòng gửi nốt lá thư tay trong hộp nàng Là bài thơ anh viết cho em Không cần ai xem, không cần em quen Chỉ đứng, chỉ đứng nhìn từ xa Nhìn tao trang ngay bay bay trên đường về La la Trong không gian để trời sao bao năm sau anh vẫn nhớ nay ta theo sinh bao nhiêu mơ trong cuốn vở anh mở ra ta là mơ là mơ là mơ là mơ là mơ là mơ